Câu 1. Lá xanh cành đỏ hoa vàng Là là mặt đất, thiết đố chàng giống ai? Là gì? Đáp án, rau sam Câu 2. Rẹt quẹt như đuôi gà thiến Liến thiến như ngọn thối lai Chúng mất tôi ngơ ngẩn kiến hoài Tôi mất chúa nằm im lặng lặng Là gì? Đáp án, cái chổi. Câu 3, quả gì đỏ tựa bông hồng, trong trắng, có đốm đen trong như mè. Đáp án, thanh long. Câu 4, vừa bằng đốt tay thai lai bọng máu, đến mùa tháng 6, con cháu được ăn, là gì? Đáp án, quả sim Câu 5, con gì sống mũi một sừng Mình mặc áo giáp khỏe không ai bằng Đáp án, tê giác Câu 6, cây to lá nhỏ chiền chiền Non ăn, già bán lấy tiền mà tiêu Là cây gì? Đáp án, tre Câu 7. Trên đầu đội sắt vua ban Dưới thì yếm thắm, dây vàng xum xoe Thần linh đã gọi thì về Ngồi trên mầm ngọc, gương kề sau lưng Là gì? Đáp án, gà trống cúng Câu 8. Con gì có đuôi, có lông Trẻ già trai gái đều cùng mang theo Là con gì? Đáp án, mắt Câu 9, thân dài lưỡi cứng là ta thủ thủ vô túc, đố là cái gì? Là gì? Đáp án, cái cốt Câu 10, vốn nó thì ở rừng xanh Đem về hạ bản kết thành một đôi Ra đường kẻ trước người sau Về nhà thì ấp lấy nhau mà nằm Là gì? Đáp án, đôi quanh gánh. Câu 11. Bình rồng đuôi phụng le te. Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con. Là gì? Đáp án, cây cao. Câu 12. Cày trên đồng ruộng trắng phao. Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm. Là cái gì? Đáp án, bút mực Câu 13, hè về áo đỏ như son Hè đi thay lá xanh nồng mượt mà Bao nhiêu tay tỏa rộng ra Như vậy như đón bạn ta đến trường Là cây gì? Đáp án, phượng Câu 14, đố ai cũng khách hoa quần Đạp luồn sóng dữ, đuổi quân giặc thù Cửu chân đứt tiếng ngàn thu bị dân quyết phá ngục tù làm than. Là ai? Đáp án, bà Triệu Câu 15, bốn cột tứ trụ Người ngự lên trên, gương bạc hai bên châu vua thượng đế Là gì? Đáp án, con voi Câu 16, ao tròn vành vạnh, nước lạnh như tiền, con gái như tiên, trần mình xuống lội, là cái gì? Đáp án, bánh trôi. Câu 17, thân dài thượng, ruột thẳng băng, khi thịt bị cắt khỏi chân, thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi. Là cái gì? Đáp án, bút chì. Câu 18, con gì có thịt không xương? đậm trong nắng giải, mưa tuôn chẳng nề. Hiên ngang đỏ sức thủy tề, giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi. Đáp án, con D. Câu 19, cây khô một lá bốn năm cành. Đường đi khúc biểu nhọc tay anh. Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói. Chờ người quân tử mới dương danh là gì? Đáp án, cây đàn. Câu 20, đố ai nêu lá quốc kỳ. Mê linh đất cũ còn ghi muôn đời. Yến, khăn đội đá vá trời. Giặc tô mất vía rụng rời thoát thân. Đáp án, hai bà trưng. Câu 21, lưng trước bụng sau, con mắt ở dưới cái đầu ở trên. Là gì? Đáp án, cái chân. Câu 22, hở bé em có hai sừng. Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa, ngoài 20 tuổi về già, quá 30 lại mọc ra hai sừng. Là gì? Đáp án, mặt trăng. Câu 23. Khi nhỏ, em mặc áo xanh. Khi lớn bằng anh, em thay áo đỏ. Là gì? Đáp án, quả ớt. Câu 24. Bốn xưa ở đất sinh ra, mà ai cũng gọi tôi là con quan. Dốc lòng việc nước lo toan, đầy vơi cũng mặc thế gian ít nhiều. Là cái gì? Đáp án, ấm đất. Câu 25, đường ngay thông thống. Hai cống hai bên. Trên hàng gương, dưới hàng lược. Đáp án, cái mặt. Câu 26, tên em không thiếu không thừa. Tấm lòng vàng ngọ, ngon vừa lòng anh. Là gì? Đáp án, quả đu đủ. Câu 27, năm thằng bắt một đôi sào. Lũ đàn trâu bạch chạy vào trong hang. Là gì? Đáp án, ăn cơm. Câu 28, tám sào chống cạn. Hai nạn chống xiên, con mắt láo liên. Cái đầu không có. Là gì? Đáp án, con cua. Câu 29, anh bên kia xong, em bên này xong. Anh đuổi cùng vòng, chẳng bắt được em. Là gì? Đáp án, cối xay. Câu 30, mình Dương vuông vắng. Tài ngắn chân dài, trèo qua hai hòn động thiên thai. Hai tay ôm lấy nàng tiên nữ. Là gì? Đáp án: Cây yến đào.